hôm trước là mình học các lệnh về ờ, uốn cong đường thẳng ờ, các ờ, đối tượng như là chữ rồi đường cong đúng không anh em phải chú ý là nhớ là ta phải đặt cái này cái vùng trắng này là vùng in ra được này vẽ gì bên ngoài nó cũng in ra được nó nằm ở bên ngoài nhớ chưa Đấy, như tờ giấy cũng vậy thôi vẽ đường cong có gì đâu này cầm cái bút này muốn pha này sang cái thứ hai này uốn lên này thế thôi uốn ngon rồi thì giữ phím an trên bàn phím nhấp vào đây rồi xong lại uốn uốn đến chỗ nào mình nhấp vào điểm nào thì mình chọn điểm nào mình chọn mình chọn đây được chọn đâu được tùy theo cái cong của mình đấy. thế thôi đấy nhá đấy giữ cái này xong ấn thì nó mất đấy vậy đường cong dễ thế có gì khó đâu đúng không rồi Thế bây giờ ta tập làm cái bìa nhá Đấy, tập làm bìa cho nó nhanh Bài tập làm bìa thì bây giờ ta mở ờ, tạm cái mới Chẳng hạn bây giờ mình làm bìa uh, kích thước là 14,5 nhân 19 nhá đấy là bìa của sách phổ thông bình thường 14,5 nhân 19 thì ở đây chúng ta đánh vào đây nào bây giờ chúng ta đánh vào nhá. chiều cao của chúng ta là cho là 14,5 nếu mà mm thì là 100 đến 45 Đó, ở đây là 195 14,5 nhân 19 thì 190 Đấy, bây giờ ta sẽ chọn cái khổ sách như vậy đúng không rồi đó thế nhưng mà trong thiết kế thì đây là mình tạo khung như vậy thế mình cũng có thể là cho nó gồm có cả bìa trước bìa sau vân vân thì chúng ta lại cũng có thể là mở rộng đấy tức là khai báo thì thế nhưng mà đến lúc làm thực tế thì chúng ta cứ mở rộng thoải mái ra mở rộng thoải mái ra để làm bìa trước bìa sau luôn Đó. thế bây giờ ta mới tạo khung cho nó cứ mở rộng ra cái khung này quan trọng cái khung ta đặt này nhá khung ta đặt thì ta bỏ cái phần tô bên trong đi à, ta chỉ lấy phần à, chóc thôi đây nhấp vào cái à, hộp màu bên à, hộp màu tô bên trong ta bỏ nó đi thì đây có gạch chéo ta nhấp vào đây Đấy, thì ta còn cái phần bên trong lúc này ta sẽ vẽ một cái hộp Đấy, thì ấn vào chan form để ta đánh nó vào là 14,5 đây lúc này ta đánh cái khung này khung của cái bìa này còn lúc nữa là khai báo rồi nếu nó giống ở trong in InDesign người ta khai báo thế thì nó chính xác nhưng mà ta vẫn chưa có tràn xén vân vân thì nó chưa nó nó không được hay thì ta làm theo cách là ta cứ mở rộng cái adbot mở rộng cái ờ, phần trắng ra ta đánh khung là chính ta cho là 145 nhân với 190 đấy đây thì cái khung của ta ra đây thế bây giờ cái gáy của ta là bao nhiêu thì lúc này mình phải căn cứ vào kỹ thuật người ta báo lên là đặt cái khoảng cách bao nhiêu ta sẽ chốt vào đây nhá phải đăng ghi đúng không ta phải chú ý như thế thế sau đó ta nhân làm đôi này chọn cái hình này và kéo nó sang bên cạnh ta ấn phím an trên bàn phím đúng không gọi thế cho nó nhanh thì ta được nhân được hai cái là hai cái trước và cái sau thế bây giờ cái gáy chẳng hạn gáy của chúng ta là gáy ờ, mấy ờ, mấy phân nhỉ cái 0,4 cm đi à, thì bây giờ mình cho cái gáy 0,4 phải bốn nhá không thì ta làm như sau chọn hình chữ nhật ta đánh vào đây ta để bên cạnh này transform ta đánh là 0,4 tức là cái uh, width của chúng ta là chiều rộng đấy nhớ là nhập trong transform nhá ta sẽ đánh là uh, 40 mm Đấy, tức là 4 uh, à, thế nào 0,4 là 4 đúng rồi như này ta đánh là 0.4 cm cũng được đánh trực tiếp thì nhập là chữ cm nhé thì là nó sẽ ra cm thế nhưng mà ví dụ cái này cái này nó hơi nhỏ ta cho nó to lên một chút 1 cm này để cho 10 đi 10 cm à 10 mm quên 10 mm đấy rồi ta đặt nó vào đây đấy bây giờ ta mới uh, chọn vào cái nút mà gần bàn tay ta mở rộng cái airport này ra cái phần trắng này ra nhé ta mở rộng lên trên nữa để ta nhìn cho nó dễ tức là ta không cần phải khai báo khuôn đấy đâu ta cứ khai báo hình hộp chữ nhật để chúng ta đặt vào thành cái bìa đấy. rồi ta phóng to lên phóng to lên thì ta sẽ dịch một cái ờ, chữ nhật sang bên cạnh đấy. Rồi ta phóng to để cho nó khớp vào nhau nhé đây ta điều chỉnh cho cái uh, chớp này nằm lên đây Trong này là Rồi bây giờ ta cho thu nhỏ lại Bây giờ tất cả cho cái ờ, hình ờ, Ta cho cái ờ, chọn view, ta chọn Smart guy nhé Nhớ nó phải chọn Smart guy để nó bắt dính vào Rồi bây giờ ta cho tất cả các hình này Có stroke là nhỏ đi cho quét là nhỏ nhất Đấy, để à, nó chính xác vì nó to quá thì cái đường kia nó mở ra nó rộng đây rồi bây giờ ta để nó sát vào nhau sát nhau cho chính xác nhé rồi bây giờ ta áp dụng là ba cái đối tượng này phải bằng nhau về đỉnh đúng không rồi ta chọn tất này đó. xong đến chọn align ta chọn top để cho nó bằng nhau rồi còn cái ờ, hình ở giữa thì có thể là kéo ra cho nó vào khít xuống dưới đây là phần cho cái gáy Đó. đầu tiên ta làm cái bìa như vậy thế còn bây giờ chúng ta sẽ trang trí cho bìa thôi Đấy. bìa chúng ta như này bây giờ tất cả chỗ này ta khóa nó lại nhá khóa để cho nó nó không bị xê dịch để khóa thì chúng ta ấn cần trôn và phím số 2 phím tắt thế là nó cố định vào đấy để lúc ta làm không bị di chuyển phím số 2 bất kỳ đối tượng nào nó đang ở trên bảng ta khóa thì cần trôn phím số 2 mở khóa ra thì chúng ta lại cần trôn an phím cộng phím 2 lóc mà được chưa có nước rơi chưa nhờ em nhờ cho thầy chén đúng đặc rồi thế bây giờ xong rồi bây giờ ta bắt đầu thiết kế bìa nhá đây là ta làm cái khung như vậy lát nữa ta sẽ đặt ốc xén sau ốc màu sau đúng không rồi bây giờ ta chọn là ờ, ta làm một cái ảnh ta plate vào ảnh gì cũng được à, ví dụ như là ta chọn ờ, cái ảnh này ảnh này ta làm đi rồi Đấy, ảnh này ta làm cái bìa là cứ coi tượng trưng như vậy ta làm là bìa kem chẳng hạn đó cái bìa như này nhé rồi cái màu ở phần trong phần hình phía dưới ta phải làm giống phía trên chẳng hạn ta làm cái bìa đơn giản như này nó có nhiều kiểu đó rồi bây giờ cái hình này hình chữ nhật này ta cho nó màu sắc là màu gì nhỉ rồi ta chấm bút thử này vào ta chọn màu xanh là màu nhiều nhất trong bức tranh sau đó ta tô Đấy, sau đó ta tô chọn vào nhé ta thử Illut của thầy nó không được ở đâu chọn phim lên nhé rồi chọn chọn màu xanh nhất trong đây màu xanh này hoặc là màu thế rồi bây giờ ta làm cái bìa như sau thầy không muốn cái tranh này nó nằm ở trên thầy muốn nó ở giữa chẳng hạn ở giữa chẳng hạn thế thì lúc này thầy sẽ cho nó thầy tràn cái bìa này lên à, tràn lên lên lên lên đây ok rồi bây giờ cho cái này nó cắt vào cung giữa nhé chẳng hạn muốn ở giữa chọn một hình nhỏ đặt vào đây đó. sau đó cho cái này chui vào trong này thấy chưa cho này chui trong này cái cái hình nhỏ vừa xong của chúng ta là ta, nếu ta không nhìn thấy thì ta chọn outline ta nhìn thấy nó đây Đấy. còn trở về nhìn bình thường ta chọn đây nhá Đấy, chọn view này chọn outline này thì nhìn nó khung đây vì nó bị lắp đi mà Đấy. thế còn bình thường nó chọn vào đây thế bây giờ cái khung này bây giờ muốn nó nhìn thấy rõ ta lại cho cái nút này ta chọn màu đen chẳng hạn đấy thì nó ta nhìn rõ luôn ta chọn view chọn preview lại đấy. thì cái hình khung này khung này nó nó nằm đây Ở ờ, cho cái hình này xuống cuối cùng cần trôn móc vuông xuống đó rồi đến là cái hình con ở trong bây giờ ta đưa cái hình này vào đây đó ta thấy cái hình này đây hình chữ nhật này của chúng ta nằm phía trên nhớ nằm phía trên trước cái ảnh nhé rồi bây giờ ta sẽ chọn như sau chọn hình chữ nhật và chọn hình cái kem đó ta chọn object ta chọn clip mark hôm trước ta học rồi đó cái kem nó cắt ở trong đúng không rồi bây giờ ta trình bày chữ này một cái bìa đơn giản nhé bây giờ mình gọi là sách hướng dẫn nguyên liệu kem chẳng hạn mình ghi là sách hướng dẫn làm kem hay là cẩm nang làm kem chẳng hạn Đấy, mình ví dụ như thế rồi ta mới ra ngoài ta chọn lại phông chữ ta chạy này lên tiếng việt đúng không rồi bây giờ ta chọn xem là chạy phông gì chẳng hạn đấy thì chúng ta có thể rất nhiều thứ ta chọn unicode này rồi ok cái phông thông thường rồi bây giờ ta chọn phông uh, font chữ của chúng ta là nhấp vào đây ta chọn UTM đi cho nó đẹp UTM phía dưới Đó. rồi bây giờ ta chọn một cái loại làm kem đây nhé rồi ta ghi này cầm làm kem đó ví dụ như thế rồi bây giờ ta mới điều chỉnh cái này được cái là ta có thể co giãn nó rất là thoải mái đó rồi bây giờ ta sẽ trên cái iris của các đồng chí là có thể thử màu được nhưng ước ra này nó là bản không được ngon lắm nhưng mà chưa có thời gian làm lại ta sẽ chọn một cái màu đỏ nằm trong kem đây hoặc màu trắng để làm chữ chứ ta không được lấy cái màu này mà ở khác với ở phần trong bức tranh ta sẽ chọn màu của cái này nhé bình thường ta nhấp vào đây rồi nhưng mà vì ở đây nó ta thử xem có phần tham chiếu để chọn được không bút thử này sẽ chọn một cái màu dự trùng với màu là màu tím nó nằm ở trong cái phần đây hoặc là ta chọn màu đỏ là màu của cái quả gì quả dâu tây đó nhá cẩm năng làm kem thế thì à, sách này nó mang tính chất là quảng cáo sản phẩm cho nên là cũng không cần phải uh, sách không chân à, chữ không chân và thứ rồi bây giờ ta chọn lại một cái này này chọn cùng với cái hình chữ nhật Đấy, để đưa nó vào giữa lát nữa ta làm sao ta sẽ ghi xuống phía dưới là thế này Đó, ví dụ chỗ này ta ghi là nhà xuất bản bản nghệ thuật chẳng hạn Đấy, lát nữa chúng ta sẽ thay chữ sau nhé ta cứ cho vào đây đã rồi Hà Nội năm bao nhiêu này ta copy thêm một dòng nữa xuống dưới giữ phía man xuống đấy đơn giản toàn những cái bài học rồi rồi bây giờ ta sẽ đi là Hà Nội xong tí ta đổi font chữ sau Hà Nội 2019 à, chẳng hạn đúng không rồi ta để sang phía phía này rồi bây giờ ta sẽ chuyển sang chọn con chữ uh, ờ, lịch sự hơn một chút Đấy. Đấy, to lên Hà Nội thì cho vào chữ đứng chân ví dụ ta chọn đây là UTM nhé thì nó trùng với Unicode đấy. xuất bản bây giờ ta mới căn vào giữa này cái này phải thẳng hàng với cái này đúng không có nhiều cách cách thứ nhất là chúng ta chọn cái này và cái này ta chọn online là phía đây cùng trên một trục nhau hai thằng thẳng tâm nhau biểu tượng của nó như thế đúng chưa tức là chúng ta phải nhìn cái hình để chúng ta biết là đây người ta biểu tượng là có hai cái hình và thẳng tâm nhau đây hai cái hình thì thẳng cạnh bên trái ta chọn cái này đó thẳng tâm nhau rồi đúng không rồi bây giờ chúng ta lại tiếp tục này nhà xuất bản nghệ thuật thì bây giờ ờ, thay vì thẳng tâm thì chúng ta chọn cần chôn r nó ra cái thước chúng ta kéo một cái đường này đấy ta để vào đây đúng không thì ta lấy cái hình nhà xuất bản này chỉ cần đặt nó vào mép trái đây thôi thế nào nó thẳng đúng không đấy ta kéo xuống một cái này cho nó nhỏ xuống một chút đúng không dụ như thế đặt đầu được đặt đợi được tùy đặt đợi được gần như này nhá xong cái hình này này đặt kéo ra một ngoài một chút cho nó cho nó sát vào mép thì cắt đi được rồi bây giờ đến bìa bên tay trái thì chúng ta phải cùng màu với cái bìa màu bên đây đấy hoặc có tranh thì chúng ta bỏ bổ sung đấy là do yêu cầu của khách hàng còn không có thì thôi ta coi như là một cái bìa trống bên này ghi giá bao nhiêu vân vân thì chúng ta chọn như thế bây giờ ta chọn cái hình này à, ta sẽ kéo sang đây ta nhấp làm đôi Đó. đúng không rồi còn cái bìa giữa bìa giữa ta cho một cái màu khác ta cho trong này bây giờ chúng ta sẽ ghi là giá bao nhiêu tiền cuốn sách này à, chỗ này còn chúng ta còn phải ghi là tác giả nữa đúng không tác giả chúng ta ghi phía bên trên cũng được Đấy nhá cho xuống này xuống đây một dưới ví dụ tác giả là ai chẳng hạn anh cho nhỏ đó ví dụ giả là hiếu đây là gì nhỉ thế đánh vui cho vui thôi gì dinh à, nguyễn trung đức à trung đức à. thế thôi thế là xong Ui, đẹp tuyệt vời đúng không ta chọn căn cùng cái này chọn online cho nó nhé cái này chọn ra chọn ra thế xong bây giờ nó xịch sang bên này thì ta nhấp cả hai cái ấn này Đấy, kệ nó đúng không Vẫn trung đứt vào giữa cái này đi xuống đây một tí cho khỏa sát bên cạnh trên nhìn cân đối là được đúng không Đấy. bây giờ còn phần ở giữa này thôi giữa ta làm một cái cũng màu như vậy màu gáy như vậy hoặc là ta chỉ cho một màu gáy màu trắng thôi tùy nếu mà trùng màu cũng được rồi bây giờ ta kéo nó về đây để cái khung đấy để để ta làm cái để ta làm cái khung người ta làm rồi đúng không đấy, ta có thể cho màu ở ờ, màu đi được đôi khi thế được đó kéo này cao lên đúng không việc khác nghe cũng đẹp hết rồi nhờ chị nhờ đúng không rồi bây giờ ta sẽ sang bên này ta ghi ờ, về ờ, thông tin của nó nhé ta ghi là 120.000 đồng đúng không ví dụ thế mình ghi đấy xong mình cho nhỏ lại rồi trên này ghi thông tin của tác giả nữa đó đây bên này mình ghi thêm một cái nữa sang bên đây rồi sang bên này mình ghi là chỉ vân vân ví dụ như này liên hệ vân vân thế còn cái phần giữa này thì chúng ta muốn đi nhà xuất bản nghệ thuật chẳng hạn thì ta nhấp một cái sang bên đây nhá xong rồi bây giờ ta quay nó ta quay nó để ta đánh chữ đúng không rồi bây giờ ta sẽ à, quay sau ta ghi là à, ta quay cho màu trắng luôn nhé màu trắng luôn Đấy. xong rồi cho nó thấp xuống chút Đó. rồi đẩy xuống đây cái quay thì rất là dễ ví dụ ta quay là bao nhiêu độ thì ta chọn một lúc này Đó. hoặc là chúng ta chọn này ta chọn chan form cũng được tất cả quay ở trong chan form nhé ta quay là âm 90 độ để cho nó Đấy. âm 90 độ là nó sẽ chỉnh về đây thôi đó. rồi cho nó lên trên cần Ctrl ship móc vuông lớn à, nó lên trên đúng không đó. bây giờ ta căn giữa của nó với cái hình giữa thôi rồi và cái giữa này ta chọn nút đây nhá ta chọn nút đây nó mới giữa được với nhau rồi ta chọn tiếp cả cái này nữa vertical nữa đấy rồi bây giờ muốn nó dài ra một chút thì mấy cái này chúng ta ờ, điều chỉnh kéo nó rộng ra thôi Đó, thì không khó gì cả nhưng mà như thế cũng đẹp chữ kéo ra quá nó sâu rồi việc tiếp theo bây giờ là ta đi ờ, chọn làm ốc mỏ và ốc xén để ta nới nền ra cái này chúng ta cho xuống một chút Đó. cứ kệ đó khung nó trùng với khung kia hôm nay hơi trào này nữa dạ vâng ai ta kéo thêm lên rồi trên này chúng ta cho xuống cái khung này một chút Đó. cái khung mà ban đầu ta làm ấy Được chưa chị ơi? Có đẹp không? Vâng, ví dụ thế đấy. Rồi bây giờ ta bắt đầu đặt ốc xén ốc màu nữa là xong cái bìa mang xuống in đúng không? Rồi bây giờ ta làm ốc xén nhá, chọn được cái này thôi. Xong rồi ta chọn màu đen. Màu đen thì chúng ta mở cái này ra. Chúng ta chọn màu màu đây background đây màu đen này hoặc là chúng ta chọn là màu này được màu nhưng mà ốc xén thì cần là màu đen thôi nha chú ý là màu black nha màu ca đấy còn ốc màu thì lát ta sẽ làm sau ta làm ốc xén trước đã bây giờ ta chọn preview ta xem là outline đấy outline đây nhá outline giờ ta nhìn lại này à, đây cái khung ở trong mới là khung chính là đây ta nhấp vào đây đây ờ, ta chọn object ta chọn on lock on đi để nó nhìn nhá nó xem cái nào chính xác là là 19 đây à cái này mới là cái chính xác vậy thì cái hình bên ngoài phải kéo nó tha sát vào bên trong ta kiểm tra bằng cách như vậy cho cái khung mà lúc nãy mà ta tạo ban đầu ấy à, cho nó sát vào để xén nó chuẩn rồi vì nó là kích thước ta đo rồi ta thử vào trong đấy ta nhìn thấy rồi dưới đây này xem bên này nó có bị ra không Đấy. Đó, cái hình này mới chính là hình ta cần nhìn này Đấy. đúng rồi 145 vậy thì cái hình này là hình nó tràn ra đã kéo xuống đây đó còn hình này ta kéo nó vào đây cứ kéo nó xuống còn bên này ta cho nở ra này nó băng sát vào bên trong Đấy nha, ta nhìn ta đo vào cái nào và ta đo cái này transform này cái này không đúng đúng không chỉ có đúng ở cái trong đây đó là transform ta nhấp vào đúng rồi vậy thì hình này tất cả các hình kia đều khớp lên trên Đó. kéo cái chân nó sát vào thế là nó sẽ cái hình sát nhau rồi thì bắt đầu chúng ta mới lại chọn cái này lại view đó rồi giờ ta đặt ốc nhá ốc đợt này là chính xác này màu đen này ờ, color được này chọn color đây color đây uh, spot đây chọn số cho cái bảng kia nó hở ra đó. đó cho màu đen nhá bây giờ cho cái à, con này đến đây giữ ship nhé cần dọc ốc dọc như này ấn EC để thoát cái này đó ta vẽ xong cái là ấn luôn thoát ra đó. bây giờ ta sẽ cho sợi tóc này nhỏ đó ta cho 0.1 chút ví dụ máy nó có ốc rồi thì thôi còn mình làm bìa thì mình vẫn phải đặt vào đây đặt nhá đặt cái này sang đây đó thế xong rồi lấy cái này chọn một cái này chọn nút bên trái đấy sang thẳng đúng chưa rồi ta để xa một chút nhé không nên để cạnh vì còn lúc xén nó còn ví dụ nó xén nó còn chọn tiếp cái này sang bên này một cái nữa chọn transform cứ chọn transform quay 90 độ đó 90 độ đó, ta để xuống dưới này chọn cái này và chọn cái đây ấn cái bằng đỉnh à, bằng top của ban đầu lên đây đấy thế là ta được đầu cái này đúng không rồi đây là cái ốc xén thứ nhất rồi ờ, bây giờ ta sẽ copy cái ốc xén này ra cái gáy để người ta còn biết người ta gấp đó chọn này giữ phim man kéo ship ra đấy được một cái nữa rồi tiếp tục giữ phím man kéo ship ra để được một cái nữa rồi bây giờ ta mới căng cho nó thẳng lên Đấy là quy trình làm cái bìa như vậy phải làm chính xác đó rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cho ốc sang bên này và chú ý này chú ý nhá cái viền màu đen này chúng ta nhấp vào đây nhấp cái này hình vào đây chúng ta chọn viền màu đen thì chúng ta cho không màu thì nó mất cái màu đen đi đấy thế là bên này tương tự cái này thì chọn vào không màu nhá đưa cái hình này nổi lên thì nó là chốc chốc là viền ta cho đấy không màu chọn tiếp cái này ta cho không màu Đó. Đó. còn cái hình đây hình đen đây một cái hình đen nằm phía dưới nữa nát chúng ta bỏ đi à, hình đen phía dưới nhé kèm phía dưới là cái hình khung ban đầu phóng to lên ta chọn đây không được rồi ta chọn thế này nhé Đấy, chúng ta chấp chấp nhé chấp này bằng không chấp này bằng không dịch ta một tí à đây xóa này đi sang đây dự phim ba này thêm một cái nữa chút chọn cái này rồi và chọn cái này ta chọn bằng đỉnh nhau top Đó. lên trên rồi bây giờ chúng ta đã xong cái bộ phía trên bây giờ bỏ cái đường ờ, kẻ này đi xóa nó đi ấn phím delete là xóa đi chọn ấn phím delete bây giờ ta chọn các ốc phía trên cho nó sát vào nhá đừng xuống dưới mà bắt vào kia Đó, rất là khó Đó. rồi Ctrl G rồi Ctrl G để, để nhóm nó vào xong ta di chuyển nó xuống phía dưới copy thêm một cái xuống dưới đây copy lên trên đẩy ờ, lên trên giữ phim ma này thêm một cái nữa Đấy, thêm một bộ nữa ta kéo xuống dưới chẳng qua là di chuyển thôi mà di chuyển xuống dưới màn hình lại không trôi theo và đặt tạm đây đẩy lên lên cớ dịch cách là Đấy, phóng to lên chỉ cần đưa cái này sát đầu này là bên kia thẳng hàng thôi Đấy. lại to cái mép mình vào đây thế mà gần xít gần đúng nữa trên mà ta phá vỡ cái này đi ta lại chọn này chọn vào đây đẩy lên một chút đó. xong rồi ăn vút ra vì đang nhóm cùng với bốn cái kia Đấy, xong rồi bây giờ ta nhét cái này ra ta phóng to lên ta làm cho dễ làm nhân ra một cái nữa transform ta chọn 90 độ quay ngang đó. chọn cái này cùng cái này nhớ là phải chọn lùi xuống dưới nhé vì cái mình muốn căn theo cái gì thì cái này nó phải hụt theo cái dưới tương tự trên thì lại phải thấp hơn cái đỉnh bên trái thì phải lùi sang bên phải để không có là nó theo cái ốc mà không được ta chọn này chọn tiếp vào đây Đấy, khớp rồi tương tự bên này còn nốt bên này nữa hai cái này được rồi Đó. cái này ta nhân thêm một cái nữa giữ tràn farm đã, đã 90 độ rồi ta đẩy lên trên để ta đưa xuống dưới căn cho dễ đẩy lên thẳng nhá chọn nó này chọn đây này chọn bốt tầm cái nút này đấy cứ so cái cái hình của nó là được sau rồi việc bây giờ là chúng ta nới nền đó. ví dụ bây giờ nới cái nền để tràn nền sang các phía bây giờ ta nhấp vào đây chọn transform 140 à 45 chiều cao là 90 còn này là sấp xỉ ta không tính thì uh, chúng ta sẽ chốt ở bên uh, để nới lên trên và dưới nhá thì ta để con chốt ở giữa người ta chốt vào đây đi đó rồi bây giờ 190 bây giờ mỗi bên 3 là thành 196 đúng không rồi ta thêm con này vào để cho nó cùng cùng lên trên cùng à không nhấp nó ra 196 đã đánh là 196 196 mini đấy ngon lành cánh đào rồi đúng không rồi bây giờ xuống ờ, sang bên cạnh sang bên cạnh ờ, bên này thì chúng ta giữ đây rồi ta thêm cái chiều này thêm 3 145 thêm 3 là 148 đúng không chị nhỉ 148 mm đó tương tự cái này thì chỉ cần ở giữa thôi cái này chọn nút ở giữa đấy cái khâu này rất quan trọng 196 đó, thì nó lên trên đó, và xuống dưới là đủ đấy, cả dịch ra trên và dưới tương tự con bên này con bên này thì cái bìa bên này ta lại phải chốt ở bên phía bên tay phải đúng không rồi bây giờ chúng ta sẽ đánh là 145 thì bây giờ chúng ta sang bên tay phải là một bốn mấy chị nhỉ một bốn tám mm đó sang bên phải rồi rồi tiếp theo này lên trên là một chín mấy một chín sáu là ở giữa rồi thôi không sao cứ thế mà đánh thôi 196 mm đó xong bây giờ chúng ta sẽ nới xong rồi đúng không đây nới xong rồi đây đường xén theo cái này bụp vào luôn đó bây giờ ta đặt ốc màu làm con ốc màu mới cho vui đúng không rồi ốc màu thì chúng ta làm đây rồi giữ ship cho tròn cái ốc ok chọn màu đen màu đen lúc này chúng ta uh, chú ý nhé màu đen này là màu đen đây cơ màu đen là màu cái ốc này hình cái ốc này nhá để nó còn xuất hiện bốn màu trong bảng in ra nó đều phải xuất hiện trên các bảng đấy thì là màu ở đây nó có cái màu hình cái ốc đấy, tôi chọn đây chọn bên trong ốc nó xén thì một thôi chị ạ màu đen này khi mà in ra bìa màu đen thì chị xén nó chính xác hơn bốn màu sợ vẫn lệch thì không biết theo là cái nào chỉ có CMYK là chúng ta để màu màu đăng ký đây cái màu tên là registration nhé nghĩa là màu đăng ký ta chọn bên trong là phim Đấy, đúng rồi rồi bây giờ chúng ta sẽ cho nó là nhỏ đi Đấy. bây giờ ta cho một ờ, cái uh, đây xuống rồi giữ ship cho dài ra một chút nhé đó xong rồi nó cũng bằng nhau kia copy ra cái này ra làm đôi rồi bây giờ hạ cái này quay 90 độ ta làm được mà đấy cứ kéo ra là 90 độ là xong rồi bây giờ ta cho cả bốn cái này ba cái này nó bằng nhau giữa này giữa này ngon lành cành đào bây giờ chúng ta cho nó nhỏ thêm một chút Đó. cứ chọn cả bốn chọn nút giữa đây nút giữa đây là bằng nhau về về tâm Đấy, bài học hôm nay là bài rất là hay và tổng hợp nhá rồi bây giờ chúng ta sẽ phóng to lên để di chuyển nó dễ màn hình của thầy nó lên mấy chiếu nó thế đấy ta phải chọn cái này tham chiếu lại cái này đã. Okay. Rồi bây giờ ta đánh chữ à, bên cạnh cho chữ nó thẳng lên tính C này chọn ký tự C chọn màu C thì trong bảng đây nó là màu này Đó. màu M trong bảng đây thì nó là màu đây M100% nhá magenta đấy màu Y color 100% đây màu ca ca chúng ta không chọn nút này nhá nút này nó lại thành bốn màu ta phải chọn riêng cái nút này nó nút đen còn nút này là bốn màu đó rồi sau khi xong rồi thì ta sẽ cho cái này to lên một chút nữa nhóm cả hai cái này nó với nhau tạo thành một cái rồi cho to lên bằng hàng oxygen đúng không Đó. chôn G nhóm lại thu nhỏ lại Đấy, lúc này ta đặt cạnh trên được một phát copy giữ ship và thêm cái nữa hai phát không vâng copy xuống dưới đặt vào đây cái nữa ba pha thế là chúng ta đã kết thúc trình bày một bìa hoàn thiện hoàn chỉnh gồm các ốc xén và ống màu đẹp không chị nó phải chuẩn như thế nó mới độ chính xác nó mới cao được còn nếu mà ta làm cứ lung tung cuối cùng ta đi sửa nó rất là khổ vâng đấy từ làm ốc màu này làm ốc xén này là phải thiết kế xong ta mới phải đặt đúng ta mới nới ra chứ ta không được nới trước khi mà đặt ốc xén như thế nó sẽ bị sai đứt ngủ à mắt niệm dim đấy kia bài này là không chị rồi tổng hợp nghệ thuật đấy nhá bây giờ khi ờ, copy luôn ta thực hành luôn thế còn tùy ta nghĩ ra Đấy, bây giờ nó chỉ thế thôi Được không em Huế? Huế hiểu chưa? Ờ, còn chỗ này ừ, Thôi ta cứ nới cái nền ảnh này ra để xem thẳng xuống Đấy Bây giờ thầy đã làm xong bài này rồi Bài này coi như là bài tổng hợp rất là nhiều nhé Bài làm gì xong bây giờ ta sẽ chị thấy là thiết kế bìa trên chương trình này đẹp đúng không chị Đấy, ví dụ như thế sao rồi bây giờ phim kết thúc phim để anh em ta học